đậu hũ luộc cũng quẩy ủa thì chưa trộn mà ra cái đó thắng rồi để sao ta để ấy chút thì em đưa chị hai kìa có chị biết đưa cho hai uống vâng. còn hai để như vậy nha ờ ờ <clears throat> ăn dụng đâu cái à, đầu bếp là tao phải ăn trước ờ đầu bếp phải ăn trước chào dưỡng hai à, hello chú ơi dạ. Ăn sáng, cái này ăn sáng nha các bạn ơi à, Ăn bún với sáng nè Chú ấy ơi, chú ơi, chú dạ. ơi, quay phim đây dạ. chú ấy, chú ấy là chú nào? ai rảnh thì ăn từ hôm bữa bà lịnh lại ăn nấu không rảnh nó thấy giờ nó đâu chứ không phải khỏe là lội cơm cháy này ngon nè cô thấy ơi cơm cháy cô thấy ơi sớm lên đi làm đưa cho nội nó rồi hả thí chưa muốn hả thấy không Đấy, cái nào ngọt là ngon nè vậy hả cái nào ngọt là không không phải ngon thật lên <laughs> cà phê mà ngon á bà nào pha đắng là cái dở. bữa nay nói nấu cơm giờ cái gì mà nấu cơm bữa nay không biết ăn à, đi à, làm đó không nói gì muốn đi đậu hũ đậu hũ chiên xả hello hello đậu hũ chiên xả không lạc đâu bà này là công ty này nữa là ba rồi cậu nữa hiện mà ba cảm ơn hello bột chắc nha Chọc đừng có ăn dụng bỏ mạng nha ăn dụng này chết có cái ao đâu mà cũng có ăn coi dạ, cái ngon vợ rồi chứ làm cục cục cái thau nhỏ sớm cho hai của anh kim ừ nãy vậy về hả một trăm miếng mà cho anh trăm hộp Ờ, năm sáu cục cũng được cục nhỏ sáu tại vì mà mình sắt ra tới à, làm à, một mình mình tính một miếng rồi vô là không hết nhiều lắm cái chiếc nó lại đâu này hết vậy mấy cục lận không biết gì thì sắt ra tới 12 rồi từ 8 ừ. tới 12 hai dạ. đi sáu phải sáu để lấy một cái đồ bữa cho mới được nữa sáu đi à, một miếng miếng mà miếng đường mấy luôn mà ờ cho vậy vậy là một một hộp là một miếng là tới hai hộp đó sáu miếng là hai hộp ừ cái nào nhỏ thì bảy sáu đi đây sáu đi sáu đi sáu đi thêm dưới rồi ăn mình dư coi vậy sáu miếng mà hai hộp gì là trước kìa một miếng mà ngủ mà hai hộp đó vậy là dư đó bốn miếng là được rồi sáu đi sáu đi sáu đi đủ đủ dư dư bữa tới trăm lại có chặt đầu có năm bô sáu bốn tám sáu ờ, vậy là được rồi đó vậy đơn giản rồi rồi vậy được rồi đó nó dễ quá cục đi đó, bà hồi ra nói chuyện bà là ăn dạ. lắm bà hồi cũng kiểu chơi ha nói xong rồi mà rồi chọn số bảy nước không chuyển bên đây nè chú ngon lúc bên đây nè chú nhật đây là ngoài chuột xuống cây là gò luôn nghe để để tôi nha nóng dịch mà đây trăm rưỡi thầy nó trăm này có 123 trăm hả mở bọc ra chưa rồi tưởng là bọn hiếu hết trăm rưỡi Hay Dũng vậy không không? Lá. Quýt không có ông Dũng. Bà thầy có gì bà thầy chị nát không biết nát ở chỗ nào ạ. Bà cái đâu nát. Bà cái Rồi bây à, giờ nát à, cái xu á. Không có không có nát luôn nữa, nát nó cái hơi à, nhỏ. Nát ừ. nát là ba cái mà cái cái cái xu mà mình cắt này cái hộp á. Ờ. Nói nghe nè. Bây giờ nhà có máy giặt ta? Gì trời. Rồi Phước này gửi cho mình coi.

hồi nãy hồi mới giặt từ 9 kg nó lên nó quay nó nổi máy tát cửa nó quay nó nổi rồi bây giờ bỏ tàu hủ thì có có đồ xào rồi nè nên bỏ đi làm vô hình với Ủa đậu sao à, để ở trong luôn hả? ở ờ, vô bọc. thì dạ? nào ốp hộp rồi hả bỏ đậu sao vô? khoảng nó chạy lắm chắc mà vô giấy cho mày ở cho mà tao cũng làm gì cũng cả như cái sao ở cái này nó có nắng nè hai tuần không có nắng rồi tuần thì dạ, bỏ vô bằng tươi đến cầu quên á à. rồi bà bỏ vô bún bài gì chơi đây ăn đây mẹ ăn đi mà còn tôi công chuyện có nhiều đó cũng quên nữa đó có nhiều cái à, bàn đâu còn một bàn nữa đó tô tôm chú đó mày cái chén ừ, để tao đi tao tao rửa sạch mày rửa thầy cũng không chịu luôn quét hết trên cái bếp xuống và ờ, lấy cho cho dạ, đừng rửa hỏi mình để thôi chứ rửa chén bình à. bếp nó la không được đâu cái bà cái chả mà hôm qua cũng còn cù lại nguyên mớ nữa nó nãy đi nó đi chơi với chồng nó bỏ ô cũng quên chồng tôi bỏ lại cái đó rồi mình, mình không có khăn mà nó đút cơm cháy được mềm nữa cái nào thêm gọi thì nhớ nha anh đút cho người ngủ ăn á bệnh bệnh hết vô luôn á ăn dạ. dạ. chung hết trơn à nè đi đi rồi em ăn rồi không ăn đâu ăn đi Ngon để người ta ấy rồi mình có mình bệnh rồi sao ăn chung hết trơn à rồi ờ, thêm cái chỉ nào cái mình nhớ vậy chị hai thêm đi chị gấp thêm luôn đi nè thêm ờ, cho đủ luôn đi đi dây nè cái này còn nhiều nè thiên dây nào có dây nè này đó bụng làm tôm này ăn xả này khỏi cần hủ lên cơm gọi đi con ngã hồi nó múc ta chia cho Bởi cái xả là ngon nhất nè mà bỏ lại ủ thần của con cũng có à bỏ tôi múc bỏ vô hết nè đưa lên đây nè dễ nè nghĩ mà cha mà thêm mà hết cái này chưa có đây nè hai này chưa có nha thêm để lên trên nằm dễ nhớ nè thêm để lên trên vậy mình biết cái cái hộp nào cái hộp nào mà xả nhiều tôi ép hết trơn hả cái lớn hơn còn nước luôn đó mình đi chứ sao giờ qua cổ ông theo đi chụp đi vô nhà nhiều hết đồng hai nữa chứ bố là tôi bên hai cái hai đó phải mình đi tờ bên tôi tính binh nè ờ, thầy mà nó tụng kinh đó thầy nói nói vậy nè nguyện cho biết sao là nếu mà thầy trò còn nhiên mà trò cụ ra chỗ hết nữa dạ. rồi thầy cụ thầy đi ra đi lang thang hết chứ thầy có gì cụ thầy ra thằng đi vô nè còn nhiều mà còn nhiều tụng kinh mà cứ ngủ vô cho vui hoài nè dạ, để lên đỉnh nè

lấy cái thô cái sao có xả nhiều đó điểm hết rồi nó đi ở ờ, trong bếp con lao rồi kêu lao rồi đúng không ừ, rồi xong rồi đóng lại nha dạ. rồi đóng lại rồi đóng rồi đó thêm miếng nữa đi rồi đó xong rồi đóng nắp lại bán thêm chút mà lát ngồi về đúng không đi nó lại cái ngồi vô cái đó cái đó cũng ngồi bán cái Sai này chắc xem mà Rồi, ba nào xì nước trong toilet rồi Bà Sáu quá Hả? Bà Sáu chậm á chứ đâu dụng ống rồi đó chân ngồi đầu cổ nghe mà Vụ ống nghe mở cái nước vô đó là vụ ống rồi đó Rồi, tiêu bà Sáu luôn Rồi, em vô vậy ra Gõ cái tay cầm âm làm cái này được nè cái ngày này được con mà bữa đó nước chịu không nó giọt mà nó thấm Trời bỏ cơm chứ canh rồi bột nó bỏ nó tương ờ, Hỏi thấy tự thử cái cái dĩa bún đó nè Đâu, dĩa bún nào nữa vậy? Dĩa bún của con, nó giọt con chưa? Ôi trời, nãy ủa nó nó bị vô bọc rồi mà Quá con, để quá không ăn hả? Dạ, ăn hết rồi. Để lại luôn. Xả lại đi. Không ăn bún cái gì? Dạ, thôi vậy thì ăn hết. này nó mùi chốt đi. Ở đây anh hơi vô bọc đi. Với dạ, hồi vỏ đi. Để để lại chiều ăn không biết cơm. Trên hỏi ăn cơm. Này nó mùi chốt luôn rồi. Đó nhiều. Mà chơi cho nó làm cho hết rồi này đi lậu rồi chơi cho Ủa đâu rồi, nãy giờ này thêm chưa? Thêm nữa ha. Rồi hai cái bỏ đâu? Nè. Đâu? Giang chơi là đặt hết em Bà Tháo cố không bà Tháo đi Không bà Tháo có đang không phải thầy giờ luôn mà chờ Bà Tháo đang uống đâu thầy Rồi Vô lắm trễ lắm luôn rồi gần 9 giờ Vô đi tí cho bà biết đi Hai người họ đẩy rồi mình vô đi Để cho bà bảo đem cột cho Nè tựa mới nằm với mẹ vậy rồi sao bà vô đi Buộc à, tính lên nãy nè nãy à, tôi để như mình vô nước tương với ảnh cho kia bột trà mình khỏi bột đưa bọc qua hai chị

Thì chị chưa để tôi cho chị phục lại. Quên, quên là chị mất được qua hảo. Dạ bỏ nó tươi cái đầu xào vô cái qua Không, chị mới đưa cái đó qua thấy. Mình thăm có một qua rồi chứ nó lộ. Bắt làm cái ngồi đi trước Ngồi với ai hàng nãy đi không? Nên ngồi. À đây không để với chú ấp cho vui đều đủ rồi thôi để lên rồi đâu cần thấy vì sao ông không đi với chú ấp cho vui Mấy nay trời mưa mà mưa mưa

nước quá trời ai đi cẩn thận nghe mấy cha con tìm té nhiễu rồi à, hồi nãy con lau nước mà lau lau cũng đâu đó trừ ra để cái thao nó dẻ gì đó chứ ăn ăn gì hậu đậu té gán chịu <laughs> đi không nhìn té gán chịu lúc đó đừng đổ thừa ai cho cái bông bông ra này có gì chưa chưa chưa chưa mới vô không à một bè bắt đầu sách lần này đi cái này mấy hộp như chú để gì à? cho mấy hộp đây ba hộp ba hộp của chú phải không ừ, của con ba hộp đây dạ, rồi, dạ, dạ. để để để để để để đi để để con bỏ cho rồi để bỏ cho ok